mình chỉ cần luồn được một hột này vào trong sòng sới chơi thôi hai hột kia nó là hai hột chợ hai hột này là hai hột chợ nhé các bác nhé đây cái máy rung của nó rất nhỏ gọn này các đút túi quần túi áo đút đâu cũng được khi nào vào chơi mình chỉ cần đưa được một hột vào sòng chơi thôi mình đứng ngoài cầm máy báo rung đánh là coi như đã nắm chắc phần thắng ở trong tay rồi và với cái bộ đồ chơi hột tài xỉu báo rung bốn mặt này thì nó sẽ đây nhịp rung của nó đây nó sẽ báo rung đủ bốn mặt cho các bác mỗi mặt nó sẽ có một nhịp rung riêng để cho các bác dễ cảm nhận phân biệt và đánh nhất nhị ngũ lục tam tứ thì không dung nhất nhị thì mặt thấp thì mình đánh gì đánh xỉu đúng không ạ ngũ lục lên cao thì mình đánh tài tam tứ nó không dung nó ở giữa thì các bác ưng thì các bác đánh còn nếu các bác không ưng thì các bác bỏ qua cho nó dễ và đối với cái bộ đồ chơi hột tài xỉu báo dung bốn mặt này tất nhiên nó vẫn sẽ có chén phản khi mình đi chơi tài xỉu phản nó là chuyện bình thường rồi không thể không phản được đúng không ạ sau đây em sẽ test thử cho các bác ờ, đây em sẽ dọi đèn thử cho bác này dọi đèn thử cho các cái hột bốn mặt này đây đây là hột bốn mặt nha các bác nhỉ mặt năm này cái đèn này của em nó hơi đó có nhìn này được chưa hột trong đây mặt năm hột này là hột trợ này đó các nhìn thấy không ạ hai hột trong như nhau đúng chưa ạ đó còn về phần nước muối và nam châm thì em xin phép được bỏ qua bởi vì là thời lượng video thì nó cũng có hạn thôi sau đây em sẽ test thử cho các một vài tiếng để cho các thấy được cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi hột tài xỉu báo dung bốn mặt này đây cái máy dung này em sẽ cậy ra để em để đây cho các bác để cho các bác cảm nhận được độ dung của nó thôi để đây máy một dung một dung là ở trong này có mặt nhất nhất thì mình đánh gì ạ xỉu đúng không các bác đó nhất ra xỉu đây để em lấy cái gì em cậy cái nắp này ra để cho các bác dễ nhìn thấy nhịp dung máy không dung không dung là ở trong này sẽ có 3 hoặc 4 như vừa rồi em đã nói đấy ạ 3 4 các bác ưng thì mình đánh còn không ưng thì mình có thể bỏ qua em vẫn dở cho các bác xem đó có mặt ba này máy ba dung ba dung là gì ạ ba dung là có ngũ đúng không ạ mình đánh gì các bác tài đúng không ạ đó có ngũ và ra tài một một dung là có mặt nhất xỉu này chén này phản đây đây gọi là chén phản này có nhất nhưng mà lên tài hai con lục đó phản một chén nha các bác nhá ba dung tài lên tài một dung nhất xỉu nhất xỉu xỉu tiếp này không dung là lại có 3 hoặc 4 bỏ qua nhé các bác nhá đó có 4 có 3 không dung tiếp lại 3 4 tiếp này